và khu vực mà chúng tôi sẽ nói đến thì đầu tiên là chúng tôi sẽ nói ờ, tổng quát về Hà Nội trước ở đây là gồm có 30 quận huyện thị xã và tiếp giáp với 8 tỉnh tiếp giáp với 8 tỉnh mà các bạn đang nhìn thấy ở trên đây Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ đó có đường sắt Bắc Nam này đường sắt Hà Nội Lào Cai này quốc lộ 1A này quốc lộ 5 này đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng này Hà Nội Bắc Giang này đường ờ, Hà Nội Ninh Bình này Hà Nội Lào Cai này tuyến cao tốc đại lộ Thăng Long này đấy rất nhiều và đây chính là thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên mà chúng tôi nói đến về trong video này và những cái đơn vị hành chính mà chúng tôi đã nói đến ở đây đây gồm có 30 quận huyện thị xã thành phố ba xin lỗi 30 quận huyện thị xã ở đây gồm có 12 quận 12 quận 17 xã và một thị xã thị xã duy nhất là thị xã Sơn Tây các quận gồm có Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Hà Đông, Nam Bắc Từ Liêm. Các huyện Ba Vì, Trương Mỹ, Đan Phượng Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín và Ứng Hòa. đây là 30 huyện. Đây là 17 huyện và ở phần đầu tiên chúng tôi sẽ nói đến có nam giới ở tuổi trung và cao niên có các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu đêm, tiểu bút, tiểu giáp. Nói đến khoảng 12 đơn vị hành chính đầu tiên. Đầu tiên là chúng tôi nói đến quận Ba Đình với diện tích 9,3 km vuông, dân số 225.900 người. Và lưu ý rằng là dân số của thủ đô Hà Nội bây giờ là 8 triệu người nha. Đây là theo bảng thống kê cũ cách đây 10 năm quận Ba Đình 9,3 km vuông 225.900 người cái này đây rất nhỏ luôn đấy đây là quận Ba Đình tiếp theo là quận Cầu Giấy diện tích là 12 km vuông dân số 225.600 người quận Cầu Giấy đây quận Đống Đa Đống Đa đây 10,2 km vuông với dân số 370.100 người. Đây là quận có mật độ dân số đông nhất Hà Nội với tổng mật độ dân số là 36.000 người trên 1 km vuông. Quận tiếp theo là quận Hai Bà Trưng 10,1 km vuông dân số 295.700 người thì quận Hai Bà Trưng. Phía Bắc trên quận Hai Bà Trưng là quận Hoàn Kiếm 95,3 km vuông dân số 147.300 người Quận tiếp theo là quận Hoàng Mai ở phía nam Hà Nội. Quận Hoàng Mai 40,2 km vuông dân số 335.500 người. Đấy. Quận tiếp theo là quận Long Biên. Quận Hoàng Mai, quận Long Biên, hai quận này thành lập năm 2003 với dân số với diện tích 60,4 km vuông, dân số 226.900 người. Quận tiếp theo là quận Tây Hồ, 24 km vuông với dân số 130.600 người. Tiếp theo là quận Thanh Xuân 9,1 km vuông dân số 223.700 người. Tiếp theo là quận Hà Đông. Trước đây là thuộc Hà Tây cũ. 47,9 km vuông dân số 198.700 người hai quận trước đây là huyện Từ Liêm sau là thành tách thì là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm gồm có Bắc Từ Liêm 43,4 km vuông dân số 320.700 người đây quận tiếp theo là quận Nam Từ Liêm diện tích 32,3 km vuông dân số 232.900 người đó đó là tổng quan về thành phố Hà Nội ở quận trung tâm với các quận đó và chúng tôi xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở phần 2